Nhiều năm qua, quảng cáo trực tuyến qua người nổi tiếng đã trở thành xu thế, theo số liệu của Vero ASEAN, công ty chuyên cung cấp giải pháp về digital marketing ở châu Á, trong năm 2020 có đến 78% doanh nghiệp Việt Nam sử dụng ngân sách lớn cho influencer marketing. Đây là phương pháp dùng uy tín của những người có sức ảnh hưởng để làm thương hiệu hoặc tăng doanh số vào các chiến dịch quảng cáo. Trong đó, 39% kinh phí được dùng cho việc kết hợp cùng những người nổi tiếng. Xu thế này bắt nguồn từ việc các tài khoản mạng xã hội của nghệ sĩ có từ vài trăm nghìn đến hàng chục triệu lượt người theo dõi. Vì vậy, mỗi bài đăng của họ sẽ tiếp cận được đông đảo khán giả. Khách hàng, fan hâm mộ đặt sự yêu mến và tin tưởng của họ vào ngôi sao, từ đó tạo nên sự chú ý và niềm tin vào các sản phẩm mà ngôi sao của họ đang tham gia quảng bá. Theo một báo cáo từ Seven Sat Review, một nền tảng influencer marketing khá nổi tiếng tại Việt Nam, thì có đến 90% khách hàng tin vào lời giới thiệu hoặc review từ người ảnh hưởng, trong khi đó chỉ có 33% người tin vào những mẫu quảng cáo. Cùng với việc phát triển của mạng xã hội như Facebook, TikTok, nhất là trên nền tảng trực tuyến YouTube, việc quảng cáo bây giờ với các nghệ sĩ trở nên thuận lợi hơn và cũng rầm rộ hơn. Lướt qua các trang mạng xã hội, người xem không mấy khó khăn khi bắt gặp các gương mặt là người của công chúng đang quảng cáo cho một hay nhiều mặt hàng nào đó. Phần lớn những sản phẩm của họ quảng cáo trên trang cá nhân của mình là các thực phẩm chức năng, thuốc chữa bệnh, mỹ phẩm vân vân. Đôi khi chính nghệ sĩ, người nổi tiếng nhận lời làm quảng cáo nhưng cũng không kiểm định được chất lượng. Thậm chí gần đây, nhiều nghệ sĩ còn đăng đàn trên trang cá nhân của mình để ủng hộ quảng bá tiền ảo. Việc quảng cáo tự do không chú ý đến nguồn gốc xuất xứ chất lượng sản phẩm của các nhân vật nổi tiếng trong giới giải trí thời gian qua đã khiến dư luận bức xúc khi thực chất nhiều sản phẩm không mang lại hiệu quả như lời họ quảng cáo. Điều này không chỉ làm giảm uy tín tên tuổi của nghệ sĩ mà còn nguy hiểm hơn, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe thậm chí cả tính mạng của người sử dụng. và các bạn, trong những ngày vừa qua, nhiều thông tin gây xôn xao dư luận về việc tham gia quảng cáo của các nghệ sĩ. Có khi là quảng cáo sai sự thật về hiệu quả mà sản phẩm mang lại. Có khi nghệ sĩ lại bị ăn cắp hình ảnh dùng để quảng cáo những sản phẩm không rõ nguồn gốc. Hai nghệ sĩ tham gia những quảng cáo về các loại hình bị cấm ở Việt Nam. Đoạn clip vừa rồi à, phần nào đã khái quát được thực trạng hoạt động của nghệ sĩ quảng cáo hiện nay và đó cũng là điều mà chúng tôi muốn chia sẻ trong số phát sóng lần này. Khách mời của chúng ta à, mà chúng ta sẽ trao đổi trong chương trình ngày hôm nay xin giới thiệu luật sư Trần Minh Hùng, trưởng phòng luật sư gia đình. Xin giới thiệu chị Nguyễn Kim Hằng, trưởng phòng truyền thông kỹ thuật số L'Oreal Việt Nam. Thưa chị Kim Hằng, thì chị có thể cho biết là à, khi lựa chọn một KOL hay một đại sứ thương hiệu của nhãn hàng thuộc tập đoàn của mình thì L'Oreal thường dựa trên những tiêu chí như thế nào? Thì cái tiêu chí đầu tiên quan trọng đối với chúng tôi là lịch sử hoạt động trên ờ, mạng xã hội của người KOL này. Chúng tôi sẽ xem qua những nội dung mà họ đã đăng tải trên các kênh truyền thông cũng như là những nhãn hàng, những sản phẩm mà họ đã tham gia đại diện trong quá khứ cũng như là ở hiện tại. Chúng tôi gọi đó là value match, đó là sự phù hợp giữa KOL với giá trị cốt lõi của L'Oreal cái yếu tố thứ hai đó là hiệu quả về nội dung mà họ đăng tải chúng tôi sẽ xem qua lượt tương tác lượt xem những cái tỷ lệ uh, xem của người theo dõi đối với những nội dung để đánh giá xem là những cái nội dung mà họ đăng tải có mang lại hiệu quả hay không và cái yếu tố thứ ba thì sẽ tùy vào chiến dịch và tùy vào những cái sản phẩm phù hợp mà chúng tôi sẽ cân đối và lựa chọn KOL phù hợp với ngân sách Hiện nay thì ờ, theo pháp luật Việt Nam thì khi ờ, chọn một đại sứ của nhãn hàng hoặc là của một công ty hoặc một ờ, dịch vụ nào đó thì pháp luật không quy định ra một cái tiêu chuẩn nào đó mà chủ yếu là do các công ty những người chủ sở hữu sản phẩm dịch vụ đó họ sẽ đặt ra những cái tiêu chuẩn những cái quy định riêng khi chọn một KOL hoặc là một cái người làm cho thương hiệu cho cái ngành sản phẩm cái dịch vụ của mình thì chủ yếu là như chị Hằng đã chia sẻ đó là họ sẽ dựa vào từng tiêu chí riêng của mỗi công ty mỗi dịch vụ À, hoặc là từng cái sản phẩm một cái văn hóa doanh nghiệp họ có một cái tiêu chí riêng hiện nay à, chi phí để nhờ một KOL hoặc là một đại sứ thương hiệu đăng một video clip hay là một caption trên à, trang mạng của mình dao động trong khoảng bao nhiêu và với chi phí đó thì nhãn hàng thường yêu cầu KOL những tiêu chuẩn như thế nào ạ? À? um, chi phí để sản xuất một nội dung uh, trên cái kênh của KOL thì dao động có thể từ vài triệu cho đến vài chục triệu tùy vào mức độ uh, ảnh hưởng của KOL cũng như là phạm vi công việc mà chúng tôi mời họ tham gia cùng với nhãn hàng um, nội dung thì cũng rất là đa dạng có thể là một bài viết ở trên ờ, Facebook hoặc là một video một uh, một hoạt động livestream hoặc là một story trên các nền tảng mạng xã hội khác nhau uh, khi chúng tôi mời họ tham gia thì chúng tôi yêu cầu KOL phải thật sự hiểu rất là rõ về thành phần của sản phẩm công dụng của sản phẩm um, sự khác biệt của sản phẩm so với những sản phẩm có công dụng tương tự trên thị trường um, cái ờ, cách để sử dụng sản phẩm trong cái quy trình làm đẹp là như thế nào uh, chúng tôi cũng chia sẻ với họ cái thông điệp trong chiến dịch mà chúng tôi mong muốn họ cùng với chúng tôi truyền tải đến với người tiêu dùng để đảm bảo rằng cái thông tin uh, qua thông qua nội dung đó thì kiến thức chia sẻ đến người tiêu dùng sẽ được thực tế và chính xác nhất chuẩn mực nhất à, chúng tôi cũng à, thường kiểm duyệt nội dung sau khi KOL soạn thảo để đảm bảo rằng là thông tin được à, đúng đắn trước khi được đăng tải lên mạng xã hội. Khi mà đăng một status hoặc là một caption hoặc là một video trên trang mạng của mình đem lại một nguồn thu đáng kể cho các nghệ sĩ. À, tuy nhiên là do lịch trình quá bận rộn, đôi khi mà họ không thể nào đọc hết được những công dụng hoặc là những yêu cầu từ nhà sản xuất như chị Hằng vừa mới trao đổi. Và thêm vào đó thì nghệ sĩ thường là những người sống bằng cảm xúc, cho nên là khi họ hòa nhịp vào chương trình trình thì thường là họ sẽ có những thể hiện quá lố. Chúng ta dựa trên những tiêu chuẩn nào để đánh giá mức độ nghiêm trọng của sự việc này? Khi người nghệ sĩ đó trong ý thức chủ quan của mình biết được rằng là à, mình chưa sử dụng sản phẩm đó, mình cũng chưa có những cái căn bệnh về, về sử dụng cái thuốc hoặc cái sản phẩm đó nhưng mình đã quảng cáo nó không đúng những cái gì mình mình à, sự thật tức là mình chưa sử dụng này mình không có căn bệnh đó này mình không rơi vào hoàn cảnh đó nhưng mà mình lại quảng cáo theo như sự yêu cầu của chủ sở hữu sản phẩm đó thôi thì tất nhiên là những người nghệ sĩ này cũng sẽ không loại trừ trách nhiệm tức là họ vẫn có thể là liên đời trong vấn đề bị xử phạt về hành chính này hoặc là vấn đề bồi thường thiệt hại nếu để gây xảy ra hậu quả này à, thậm chí là có thể là bị xử lý hình sự nếu người quảng cáo đó quảng cáo gian dối quảng cáo không đúng sự thật À, vậy thì ờ, theo khía cạnh ờ, và kinh nghiệm của chị Kim Hằng thì một KOL hay một đại sứ thương hiệu họ cần tìm hiểu những thông tin cụ thể như thế nào để trước khi hợp tác với nhãn hàng ạ? À, tôi nghĩ rằng là cái điều quan trọng nhất là họ phải thật sự hiểu rõ về sản phẩm mà họ à, quyết định à, lựa chọn làm việc hoặc là đại diện để mà truyền thông à, như anh Hùng chia sẻ thật sự là tôi cũng rất là đồng ý quan điểm bởi vì à, những người KOL hoặc là những người có tầm ảnh hưởng họ à, khi họ tham gia cùng với một nhãn hàng hoặc một sản phẩm họ đang đứng ra đại diện uh, nhãn hàng hoặc là sản phẩm để chia sẻ những cái kiến thức đến với người tiêu dùng và đặc biệt là trong ngành làm đẹp thì những kiến thức những thông tin liên quan đến việc chăm sóc da uh, chăm sóc tóc trang điểm thì được nhận được cái sự quan tâm rất là lớn từ phía cộng đồng ngày nay thì uh, trong bối cảnh của mạng xã hội rất là phát triển thì thông dựa trên những cái thông tin có sẵn thì người tiêu dùng cũng càng ngày càng uh, nhạy bén hơn với những cái thông tin không chính xác và họ cũng dễ dàng nhận biết được những quảng cáo nào là những quảng cáo sai sự thật hoặc là uh, những uh, lời giới thiệu cho những cái sản phẩm không rõ nguồn gốc do đó tôi nghĩ rằng là KOL sẽ cần phải thật sự hiểu và uh, tìm hiểu thông tin có đầy đủ thông tin trước khi họ quyết định tham gia cùng với một nhãn hàng họ họ nên được trải nghiệm qua sản phẩm để họ có thể chia sẻ được những cái thông tin từ chính trải nghiệm của họ uh, bởi vì um, bên cạnh cái việc họ đang đại diện cho nhãn hàng để chia sẻ thông tin thì họ cũng đang xây dựng niềm tin của họ với những người theo dõi thành ra yếu tố đó vô cùng là quan trọng Dạ vâng, biết là biết là thế, nhưng mà tuy nhiên là không phải là nghệ sĩ nào cũng đủ tâm huyết và đủ thời gian để có thể tìm hiểu và trải nghiệm về những sản phẩm mà mình chuẩn bị hợp tác. Vậy thì đối với lại những trường hợp vi phạm thì theo luật sư Trần Minh Hùng thì chúng ta cần có những biện pháp răng đe như thế nào? Ờ, thực tế hiện nay thì ờ, những hành vi như là quảng cáo không đúng sự thật này, rồi quảng cáo gây nhầm lẫn này rồi quảng cáo gian dối này thì luật đã quy định hết rồi chẳng hạn như sự phạt hành chính thì cũng có quy định phạt từ 60 ờ, tới 80 triệu đối với hành vi quảng cáo là có thể gây nhầm lẫn hoặc quảng cáo gian dối rồi bộ luật hình sự cũng có quy định là ờ, xử phạt là ờ, nếu có hành vi quảng cáo là gian dối thì cũng bị xử phạt theo những quy định bộ luật hình sự Trước sự việc này có nhiều nghệ sĩ tham gia quảng cáo trên mạng xã hội. Mới đây, Ban tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn gửi đến các hội văn học nghệ thuật thành phố. Ban tuyên giáo Thành ủy đề nghị lãnh đạo các hội văn học nghệ thuật thành phố kiểm tra chứng chỉnh một số hội viên tham gia quảng cáo các sản phẩm không đúng chất lượng, vận động hội viên không tham gia nếu nội dung quảng cáo sai lệch, không đúng chất lượng sản phẩm gây thiệt hại và ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Công văn cũng lưu ý, các văn nghệ sĩ tuyệt đối không tham gia quảng cáo các sản phẩm chưa được phép lưu hành hay sử dụng hình ảnh ngôn ngữ không đúng với chất lượng sản phẩm, gây hiểu lầm cho người tiêu dùng. Sự vào cuộc của Ban tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh là động thái cần thiết để nhắc nhở các nghệ sĩ cần nhìn lại việc làm của mình. Họ phải có trách nhiệm hơn nữa với cộng đồng người tiêu dùng. Tuy nhiên, bên cạnh việc vận động nhắc nhở, thiết nghĩ ngành chức năng cần có những giải pháp cụ thể mang tính lâu dài như quy định xử phạt để sớm chấm dứt tình trạng quảng cáo sản phẩm tùy tiện trên mạng xã hội, nhất là đối với người nổi tiếng, những người luôn có một lượng lớn người hâm mộ tin và làm theo. Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch là cơ quan nhà nước có thẩm quyền lớn nhất xử phạt các sự việc tương tự theo quy định trong luật quảng cáo. Tuy nhiên, cần có sự phối hợp giữa các bộ ngành liên quan bởi quảng cáo trên Facebook, YouTube và các nền tảng mạng xã hội rất khó quản lý do các đối tượng lợi dụng tính năng mở của các nền tảng này. điều khoản chế tài à, vi phạm luật quảng cáo thường được áp dụng với lại các công ty hay là các tổ chức sử dụng KOL hoặc là người nổi tiếng chứ chưa có một cái quy định nào cụ thể cho cá nhân nghệ sĩ đúng không ạ? À? Ờ, tôi nghĩ là sắp tới thì nhà nước mình cần phải hoàn thiện và có một cái chế tài riêng đối với những trường hợp này bởi vì là như tôi đã phân tích là những người nghệ sĩ những người của KOL hoặc là những người của công chúng thì cái tiếng nói của họ nó khác những người công dân bình thường cho nên chúng ta sẽ đưa vào một cái chế tài một cái khung riêng đó là nếu mà anh lợi dụng cái sự nổi tiếng của mình này ờ, lợi dụng được sự tin tưởng của người khác mà quảng cáo hoặc là nói về sản phẩm dịch vụ đó quá lố gian dối hoặc dễ gây nhầm lẫn với hàng hóa dịch vụ khác. Chắc hẳn là L'Oreal Việt Nam cũng đã từng uh, gặp không ít những trường hợp khó xử khi kết hợp với lại KOL và đại sứ thương hiệu. Vậy thông thường trong những trường hợp này thì uh, Chị Kim Hằng có thể chia sẻ là công ty của chúng ta đã có những cái phương pháp giải quyết như thế nào, đặc biệt là trong bối cảnh truyền thông đa phương tiện bùng nổ như hiện nay? À, song song với cái việc triển khai chiến dịch thì chúng tôi cũng có một kế hoạch xử lý khủng hoảng à, để đảm bảo rằng là trong trường hợp có những cái sự cố không mong muốn xảy ra à, trong quá trình triển khai cũng như là từ phía KOL thì chúng tôi sẽ có thể có những cái hành động để mà à, phản ứng kịp thời. À, công cụ social listening là công cụ để có thể lắng nghe được những cái à, cuộc trao đổi trên mạng xã hội trong vòng 24 tiếng hoặc là 48 tiếng ngay sau khi mà người KOL lên nội dung thì cũng hỗ trợ cho nhãn hàng có thể quan sát được cái phản ứng của người tiêu dùng để để à, đưa ra những cái phản hồi kịp thời Ừ. Với bối cảnh truyền thông đa phương tiện bùng nổ như hiện nay thì có thể nói là hoạt động KOL và đại sứ thương hiệu được cùng với là những hoạt động của nhãn hàng được mở rộng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên kèm với đó cũng là những hệ lụy mà trong thời gian vừa qua chúng ta cũng đã chứng kiến rồi. Và để giải quyết vấn đề này thì cần có sự kết hợp rất là chặt chẽ giữa các sở ban ngành. À, vậy thì theo ý kiến của luật sư Trần Minh Hùng thì chúng ta cần có những quy định như thế nào về mặt quản lý nhà nước để có thể quản lý chặt chẽ hoạt động này của nghệ sĩ và các nhãn hàng ạ? À? Ờ, tôi cho rằng là khi ờ, chúng ta làm một cái công tác gì về mặt pháp luật cũng phải có hai phía tức là phía từ ờ, nhà nước và công dân tức là phía quản lý nhà nước thì tôi cho rằng là đây là một lĩnh vực mà nó chỉ phát triển mới năm gần đây Đấy, chúng ta cần nâng cao đội ngũ cán bộ chuyên xử lý về vấn đề này tức là phải có rằn về mặt công nghệ thông tin về mặt chuyên môn và phải có một cái đội ngũ cán bộ chuyên về lĩnh vực này nó liên quan tới cả về mặt là chứng cứ này rồi các thông tin trên mạng tức là nó có sự phối hợp giữa các sở rồi giữa các cơ quan an ninh thậm chí ủy ban nhân dân các cấp khi phát hiện một cái hành vi vi phạm trên mạng xã hội thì chúng ta phải kịp thời thu thập chứng cứ và phải lập biên bản đầy đủ ờ, tại vì trên mạng xã hội là có nhiều thông tin nó cũng chỉ là thông tin những cái tài khoản miễn phí có thể là hôm nay vi phạm nhưng ngày mai chúng ta kiểm tra đã không còn nữa như vậy ở đây cần chúng ta cần nâng cao cái đội ngũ của cán bộ này và các phân hóa vai trò thẩm quyền của các cấp ờ, những hành vi nào thì được quyền xử lý nằm trong phạm vi quản lý của cấp địa phương hay cấp trung ương chẳng hạn như ủy ban phường xã hay là ờ, các sở các bộ đó ờ, tiếp đến là về mặt công dân thì tôi nghĩ là cũng cần tuyên truyền tới mọi người dân để am hiểu các cái quy định của pháp luật tiếp đến là tôi cho rằng cần hoàn thiện các cái hệ thống pháp luật về quảng cáo pháp luật quảng cáo Việt Nam hiện nay mình đã có nhưng mà hầu như tôi cho rằng là chưa đi vào thực tế tức là những cái hành vi quảng cáo rất nhiều trên màn rất tràn lan à, nhưng mà hầu như chưa có một cái cơ quan nào lập và để xử phạt à, chủ yếu là xử phạt các nghệ sĩ à, là do phát ngôn không đúng thôi không chuẩn mực thôi à. dạ vâng xin cảm ơn phần trao đổi của luật sư trần minh hùng cũng như bà nguyễn kim hằng cảm ơn hai vị với những ý kiến rất là bổ ích về à, đề tài khá nóng và đang được dư luận quan tâm hiện nay Kính thưa quý vị, cũng từ à, tình trạng một số nghệ sĩ người nổi tiếng quảng cáo sản phẩm không đúng tràn lan trên Facebook và các trang mạng, bên cạnh sự vào cuộc của báo chí giúp nâng cao nhận thức của xã hội, tạo dựng ý thức sàng lọc thông tin, đã đến lúc các đơn vị quản lý nghệ sĩ và cơ quan chức năng cần có những quy định chặt chẽ ràng buộc trách nhiệm pháp lý đối với những người đứng ra quảng bá sản phẩm để hạn chế và xử lý các vi phạm nhằm bảo vệ người tiêu dùng, tránh việc lợi dụng sự nổi tiếng để thu lợi bất chính. Bên cạnh đó, người tiêu dùng cũng cần hết sức tỉnh táo trong việc lựa chọn sản phẩm của mình, đặc biệt là các sản phẩm liên quan đến sức khỏe. Đừng vì sự hào nhoáng hay hiệu ứng đám đông mà dẫn đến những sai lầm không đáng có. Hãy là một người tiêu dùng thông minh quý vị nhé. Đến đây chương trình Người trong cuộc xin được phép khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.